bút nữa nè rồi bây giờ khải đi uh, mở cái uh, à, 13 rương đủ tính ra ba trăm mấy chục vạn nữa em ôi khui hoa trung tâm lấy mấy bình à, khải ở đâu anh ok ok đây này. hết thiên sơn là mới thiên sơn dạ. quá tưởng bờ đợi đan ơi bạc liêu trung tâm anh chậm chậm anh ơi từ từ từ từ từ, từ. nó đang ra mà chậm chậm thôi ngủ độc không về ngủ độc đây đây, giao dịch đi cảm giác không ổn rồi đó cần cảm giác hồi hộp rồi anh cảm giác nhỏ ấy không có viên tinh hồng luôn luôn chữ mới mà tủ ra được ờ, bút ba viên thủy tinh rồi ok ba bình mở 13 cái rương ờ, đồ xanh thử ra với nhà anh em rồi ok anh ơi làm lại đây anh làm lại đi nhanh đi đi đâu xa dữ vậy long giết nhanh vòng vòng cho nó đi quýnh quái kiếm điểm kinh nghiệm luôn bốc nhanh anh em còn qua coi like luôn khải nữa kìa Trời ơi, lên đây, mở 13 rương đây. Đúng rồi, cơ, Khải nói nói kia Thiên Sơn kia giờ mà không cứu Thiên Sơn thì. Lần đâu. Thôi rồi, Lượng ơi. Phúc là cũng được. Để nhớ đến uh, Tương Dương là quan trung tâm á nhận cái cái cái kia nữa, nhận cái thưởng nữa. Rồi 13 rương 13 rương những là 3 trăm mấy chục vạn đó. Khui hàng Khui hàng đến Khải đây 13 rương Coi được đồ VIP không anh em Chơi ngu lấy số nào Đổi ngọc lục thạch Trang bị xanh một à hai trăm sáu chục vạn hai của ăn thì bên sáu kim hết lòng bốn 5 6 7 8 9 10 11 12 Rồi, đúng số 13 luôn em à Số 13 anh em ban mình ăn khui khui khui anh em à, vô cho một like chia sẻ về khui hàng em ơi <laughs> rồi nói gì ông này giờ khui này khui này giờ mới khui đây mọi người ba rương lần đến trở thành à, anh mày đây cho anh mày vài vài lượng cho nó cho đồ hình hơn xíu nữa <laughs> Đây, anh mày đâu cho anh mày phải thành tâm anh em à Đây, cho anh mày ba ngàn lượng cho nó cho đồ hình hơn nè một ngàn lượng một trăm hai trăm cho mày hết luôn nè bốn trăm đó ờ, tám trăm cho mày một ngàn sáu Tao cho mày ba ngàn hai luôn à, Tao rút tiền tìm ạ Tao hết tiền ạ Rồi ok ừ. Ừ. Khui hàng Cho nó cây dạng cho anh cây Áo Khui hàng Giày Khui ừ. hàng Giày Vũ khí đâu Khui hàng nón Khui hàng áo Khui hàng đai Khui hàng nón Đó gì vậy Ui trời ơi năm sáu dòng luôn em à Khui hàng áo Ui trời từ từ từ chặt rương rồi bói đồ à, chương trình bói đồ bắt đầu à, đai thổ shop nón shop nón shop trời ơi shop shop trời ơi shop trời ơi đồ ba dòng anh em à shop à, nó nhầm bắn anh cứ bút trời ơi sức lực cao không có gì shop ok còn còn cái điện anh em à sáu rương cuối cùng à, cho nó thêm một cái nữa thôi sáu nghìn tư một dạng hai tôi cho đấy mà hơn hai dạng rồi nha nón nón nón ôi chú cha áo ôi sơ cuối hàng trời ơi kim ba dòng thổ thổ trời ơi toàn rồi ôi trời áo thôi thời gian chúng đọc thời gian chón đựng kim hai kim này thời gian chúng đọc ôi trời ơi lại ngon rồi đâu cái này mà chón cái làm chậm là có vài kim rồi á à, thổ mai xài sổ nữa mà không có gì hết lỗ lỗ lỗ ton <laughs> ờ, không có gì hết sổ anh em cái bút anh này đừng nói gì cho con ờ, nghe mi nó mang ờ. đi đi bút. à. qua giùm không quẹt đồng nữ nữa chứ Hà Thành trung tâm, Hà Thành Đôi giày này ai lái không em ơi? Giày này thiên nhẫn là mang cũng hơi được. mấy viên ngọc lục thật anh. Đây, đưa đây luôn, đồ đang có mày bán em. Đây bán anh luôn đem mua xuống cục, bao nhiêu cục gom hết luôn em ơi, không máu đâu. Đây đây để em lấy Dính, dính, dính, dính nào? Ở đâu ở đâu? Khải đi lấy luôn. Em lấy ra. Bao nhiêu bao nhiêu đi mua luôn. Giờ đang dính rồi mua hết luôn. À trung tâm ở à, đây, đứng đâu anh luôn. Mua sách không? Mua sách không? Rồi làm tiếp 10 rương nữa nè. Đậu xanh dính rồi, chờ luôn ờ chợ lớn luôn chợ lớn lông lỡ rồi dính rồi cho lúng luôn nè mà anh được cái này đã có, có, có vũ khí rồi anh hả có có có hình xưa có vũ khí à, luôn rồi ờ, ừ. trắng này trắng đục em cây đao 25 triệu ừ cái nào đang 25 triệu à, tốn thêm 200 vạn với 20k ờ, điện tốn kim nữa rồi vui tiếp theo đậu dính rồi nè mà chữ này đậu Ít dính rồi tiền cả 10 tủ hết điểm tống kim luôn hôm nay được năm sáu chục k hết luôn mai mua tiếp rồi mua đường tiếp theo ai ai này nó bán mấy rương ở đâu nè ai bán mấy những ngọc lục thành ở đâu đây đây đây đây thành nào à đây đây đây đây bên đâu hoàng thành lên đây hả ở đâu hoàng thành lên phương thành Tâm. ok mấy cái năm cái à rồi ok giao dịch lụm hết đậu khô máu luôn giao dịch em <laughs> anh vô rơi vết đen vải lên hình xui em ơi hôm trước thằng bạn thằng em nó mở được cái, cái cây vũ khí nó bán 15 20 kim ở đây bình thường mà cái này hên xui mà đâu chỉ biết chắc chắn được điều gì điểm không kim nữa kìa rồi tiếp tục 100 vạn nữa độ khô máu luôn nãy ngang mấy dạng mà chơi khô máu rồi đó mà một rồi hết điểm rồi ai ai ai ai bán cái uh, ờ, một uh, một cái quy chương tống kim đi em ơi tương đương 10 k điểm rồi, tương dương lượng quang 160 xu lấy luôn ok chính xác <laughs> biết đâu được ra cái đại phong đao hệ kim tốc 30 sát thương 45 thì sao nam nổ bán mấy chục chai thì sao sát thương vật lý 50 ừ tốc 30 sát thương lý 50 nổ bán mấy chục cú thì sao đúng không cho nên là mình đừng có bỏ cuộc đừng bỏ cuộc kìa kìa đau nó cái chập cũ quá ừ đau nó chấm cũ rồi ok lên hồi sơ rồi bay thêm uh, kim rưỡi nữa không biết được gì rồi chung lăng đổi như này tương đối tương đối khoảng hơn 100 đến 120 Việt Nam đồng nên gần hai kim rồi Khui Khui hàng Khui hàng Hello Tăng Lê nha Hello người Nam <laughs> Rồi ok trên này bán được đồ này mà, Trên này bán được đồ Rồi Ra cầu gái đậu cũng được nhảy cầu luôn Nhanh <laughs> Ok Rồi khui hàng Động mày bán đanh người mày lo gì nữa Khui Nón Áo Áo Áo ok dạ. Đai lưng rồi được cái gì nữa không kiếm cái vũ khí rồi cái vũ khí rồi tôi chưa ờ, sẵn anh, ờ, anh nón rồi ok giờ bán đồ được gì rồi ra... sẽ mở được cái gì nó ra cái áo phục hồi ở ờ, thời gian 140 xin được ừ. mở mở lên em ơi khui không bình shop đâu không phục hồi ui sơ cái áo đủ xanh xấu dòng không phục hồi luôn vãi nôi cho hỏi nhìn dòng đẹp chưa vãi luôn Ui Áo thổ nữa mày Không có phục hồi Ok Hiếu Phan ơi Khủng máu luôn Trời ơi cái đàn lưng Chán đợi Hôm qua mở ra cái áo phục hồi của 10 nữa thôi Cái Shop. áo cái áo sâu dần nữa nè Rồi, shop Rồi, tiếp theo Cố lên Em xin uh, Cây vũ khí Vũ khí Tóc 30, sát thương vật lý 50 4 mét thôi 50 cao quá Vui <laughs> cao quá Rồi khui Nón Áo Nón Trời ơi toàn áo không vậy Bao tay Không thấy cái vũ khí luôn Ôi áo nữa Rồi cuối hàng Đi uh, vỏn vẹn uh, hơn 3 kim Biết được gì đây Thu được món nào không đồ cái, cái video này mà mình thu video này mà mình thu được món nào đẹp đẹp là đồ qua ngày mai là gặp một thằng lên giá luôn nè trời năm dòng số số. bán số ui áo toàn áo không có phục hồi trời ơi toàn toàn toàn toàn toàn ơi toàn ơi toàn ơi Trời ơi, đừng có nón kháng độc cao làm gì đây Lực cao Rồi xong, sốt luôn à. Rồi, ra đảo Nhảy cầu luôn, sẵn cầu anh <laughs> em Nhảy cầu luôn chứ làm gì giờ, độ quay liền mấy trăm ngàn liền anh em Không được gì luôn Để Anh bảy gỡ là anh trả anh lại Thôi, thôi, thôi Đó, dính chết luôn á Thôi, cái này đam mê game thôi em ơi Rồi, rút quân, thua Hơn 3 kim, không có gì hết Em vẫn còn 11 viên nè Em vẫn còn, ok cho luôn, đỡ đâu, lầm luôn <laughs> ở đâu ở đâu ở đâu không máu rồi chết rồi anh ơi anh đang lấy anh đang lấy ok lấy đây 11 viên đậu xanh dính rồi cho không máu luôn nè ok ai, ai này bán điện không kim bán cho khải uh, hai cục uh, hưng hưng chương nữa đi má dính vụ này to này thì mấy kim nữa em hết rồi ai còn điểm anh em bán khải hai hai phát này em ơi bán cho mình luôn bán cho mình ờ, luôn ờ, mấy cục bên đây à, phượng hoàng trung tâm 11 cục nè ok phượng thành trung tâm để mới kêu không rồi rồi rồi rồi mua hai cục em khả đi tương dương nữa quang độ làm cá nữa không được nữa dẹp nghỉ luôn nó dẹp nghỉ luôn là lao vào cho chết mà à, lao vào chết là ai lao vào chết thiệt ha dính tương dương nữa quan này khả hai cục thôi còn đang mua bao nhiêu cục mua sao đi độ em đang dính mà sao tranh giành được để em lấy trước Đâu à, To này hết gần đêm kia mà Ra đảo hay ra đảo đây Ra đảo hay ra đảo đây <laughs> Dính này dính hơn năm kêu năm lẻ hai nữa nè Đâu Có sáu gì đây Di Trần có sáu gì đây Về cái môn khác là chết luôn Có sáu gì Có sáu gì Có sáu ngọc á à? Đâu Không máu luôn ok giao dịch rồi ai, à, ai à, ai đang mua quân huy lấy khải ba quân huy luôn em ơi tính tiền luôn giao dịch bữa nay xuống sát luôn rồi xuống sát luôn sáu cục nữa đậu xanh chơi game đã chơi mà tí rồi 17 cục không máu rồi ai ai bán quân hơi đâu này bán nhưng phải ba cục em ơi tương dương lượng quan 48 ba cột nhanh em ơi rồi ba cục đây đủ luôn đủ tiền luôn giờ này mà còn không không Nãy đá mười mấy phút hả? À? Rồi cái này à, quyết định cái này nữa là ngừng cuộc chơi anh em, coi như là toàn năm kim anh em, nếu không có gì toàn năm kim nha. Còn thở còn gửi. Còn thở còn. Còn thở không gửi hả? À, đâu. Cần giữ trời. Làm tiếp đi chứ. Căng. Mấy báo luôn anh, mấy báo. Rồi, xe nó bắn luôn. Cái này nữa ra đảo xe nó bắn luôn. Ai còn ai ai còn à, à, điểm điểm nói mình đi anh em. Đâu anh em điểm tống kim đâu rồi, chờ ba ba cục quân huy nè anh em tương dương đã quan này lắm mà không đang gồng Hùng chưa lên được Đó rồi Ban là bán nó rồi Nhanh anh em Còn đi việc khác anh em Ừ Cái quân Huy tướng sống kim để ờ, đổi đấy hả Ừ Tôi có đổi ra bốn cái này Cái đấy là 10 10 k điểm đúng không đúng ty của tôi uy tín lắm đấy ra đồ thì siêu phẩm nữa chưa nhá ok có siêu phẩm nhỏ dần chút lấy lọc dịch vụ vớt xác đây <laughs> rồi đậu khô máu rồi tiếp tục 17 rương tiếp theo đậu chỗ đâu thiếu nguyên liệu thiếu tiền 17 rương là tốn 340 vạn nữa ôi trời ơi ca xấu dạng của tôi không còn dạng rồi cháu rồi tôn tôn tôn tiếp tục 17 rương 17 đang rương này nữa là tính ra là Khải mở gần 40 rương rồi đó anh em Đủ xanh đi có mốc à? Trăm rương Em thấy lý ờ, ở Tương giường nó nóng thật mà anh lên chỗ mình lạnh lạnh chút á À là lạnh ok lên lên lên ngay chỗ ờ, trong Tương giường ngay chỗ thành Phúc Duyên này Có thành uh, lên Trường Bạch nè Được hợp lý Đúng rồi đó Lên Trường Bạch cho nó lạnh lạnh xíu đi Thở tự dừng thang Thở tự dừng rồi, vô, ta muốn lên trường bạn Á, ngon lành. Đó, ờ, chỗ này lạnh lẽo nha. Ngon rồi đó anh. Ờ, chỗ này đẹp chưa? Đó. Ờ, đi đi đi chỗ này cái mình sẽ lên mình ăn viên. Ừ, cái này viên cũng ngon mà, đẹp mà. đây dạ, Siêu phẩm ơi. Kiếm cái siêu phẩm rồi gì mở gần 30 rương rồi. Chả có cái gì cũng què luôn. Đâu đi đấy. Xem trước cái nào đó. Sao em? Hậu ngồi đây đầu đứng hồ nữa nãy hết cầu giờ đến hồ à đứng nào đẹp đẹp tới đây cầu anh <laughs> cầu xong gì nhảy hồ á nhảy cầu nó nhảy núi cầu này đẹp này đó ờ. cầu này nè không được là đầu nhảy xuống luôn Cậu hợp ờ. lý đứng ngay giữa cây cầu thế được anh rồi cầu này quá cao à khui hang ui áo đai cứ đai bao tay đai bao tay là có tiền em mà không có trang sức nha không thấy trang sức này vũ khí nữa vũ khí đâu bao tay ở cái đai bao tay đi dây áo nón áo rồi full rương rồi ok dạ, khui hang rồi khui năm trăm bốn mươi khui shop ông phục đi hai trời ơi à. độ cao phục hồi hai mươi trời ơi đủ danh bốn mươi là có về về bèo đường kim rưỡi hai kim rồi kháng độc cao sinh lực trời dạ, ơi chó này shop mẹ luôn shop shop trời ạ căng thẳng quá số đầu cái bao tay oh. trời ơi ma bông 40 đẹp luôn em trời ơi, bao tay này đường môn là ông nào đi đường hai hướng ngon này bao tay đẹp này bao tay đổi dành xài có người mua nè đường môn đanh nó, nó mang nhỏng mộng này đẹp đẹp đẹp má bao tay đẹp ấy đường môn đường môn đường môn xài được hai hướng mà xài ba món mà được bao tay đẹp bốn bốn cấp á bốn cấp ui được cái bao tay này mày bao tay này chắc gỡ vốn được hai kim và tay này thiệt luôn bèo bèo bán được hai kim thiệt sự luôn Ủa ta ngon mà Đây ngon ngon Đường môn đường môn 130 130 thăm phá 19 sinh lực lực Đó Quá đẹp Đây tiếp theo Khui à, vào tay nữa Áo Áo Vũ khí rồi Đủ lâu lâu ra ca vũ khí rồi Vũ khí rồi bao tay nữa Rồi Hết hàng Bao tay đấy gỡ được hai kim đó nam Bèo lắm hai kim ấy Khẳng định luôn Vô cái bò bài chết liền phải còn hả khui mới kia À khui tay trước à? Bao tay làm chậm bao nhiêu? Trời Đó. ơi, nó nem rộng có gì hết. Bao tay làm chậm 30, Cảm nhưng mà đừng đừng môn đi ba món họ là đẹp. Shop này. Nhưng mà có sinh lực không? Sinh lực cũng lực thằng pháp 19. Được bao tay. Má vào đây tay 40 lú, lú tiền rồi. Rồi, áo xéo dòng luôn. Trời ơi, làm lại bao tay đủ không có 130 trời. Bao tay này phèn quá, bao tay này sốt nó no. Trời ơi, thôi Tôn, Tôn, Tôn Thôi, ra đi Ra đảo, ra đảo, ra đảo, ra đảo, đừng vào tay thôi Vợ không, vợ sao vào tay Má, vào tay, vào tay này ai lái không em ơi, không lái không súp mẹ đâu kìa <laughs> Cái cao rồi Có Má, vào tay, đựng cái vào tay đẹp này Đây này ra bán chứ được hai kim đến ba kim ba cuốn, ờ, bốn cuốn tại tiền kinh <laughs> Má, thiệt sự Rồi, ra đảo chỗ này lạnh quá lạnh quá <laughs> mà tay để sốt Ôi, ăn lên anh khải cô nữa anh khải thôi thôi thôi thôi, thôi. À, anh sẽ nói bóng đi độ nem kim đâu trời trời lạnh mà nó ra bao tao quả thì có ừ. mấy ấm coi như nãy ờ, đi tấm kim thua kèo thôi chứ gì đâu ừ coi như nãy tấm kim thua kèo gì đâu rồi đi cha anh em ơi không chơi nữa à, cái này dính lắm anh em ơi cái này anh em đam mơ dính lắm luôn nhưng mà phải có